vào đoạn thời gian trước, có một cư dân mạng đã bày tỏ sự bối rối về ý nghĩa của việc lấy vợ như sau. Chi phí sinh hoạt hiện tại cao đến như vậy, tôi lại không có được bao nhiêu tiền, mua không nổi nhà và xe. Nếu lại còn lấy vợ thì chẳng phải là đang tự làm gia tăng gánh nặng cho chính bản thân mình hay sao? Sau khi lấy vợ kết hôn rồi thì còn phải sinh con và nuôi dưỡng con cái, áp lực cuộc sống lúc đó sẽ càng lớn hơn nếu thế thì còn có thể có được những ngày tháng vui vẻ hay không? Bởi vì là con một trong nhà nên bản thân việc phụng dưỡng cha mẹ đã thực sự rất vất vả cực nhọc rồi Nếu còn kết hôn nữa thì chẳng phải đồng nghĩa với việc lôi kéo vợ đến cùng mình chịu khổ Làm hại vợ con rồi hay sao? Vấn đề này đã được những người bạn trên mạng sôi nổi bàn luận và đưa ra đáp án tốt nhất như sau Dù vật giá có cao thế nào tiền lương có thấp thế nào đi chăng nữa thì đều sẽ không ảnh hưởng đến việc lấy vợ của một người đàn ông. Hai người sống cùng với nhau cũng chẳng hề phiền phức. Ngược lại, ít nhất sẽ có một gương mặt mỉm cười dịu dàng chờ đợi bạn mỗi khi bạn mệt mỏi. Những lúc bạn kiệt sức sẽ có một cái ôm ấm áp chào đón bạn. Loại cảm giác hạnh phúc ấy là không thể dùng tiền để đo đếm được còn việc chăm sóc con cái và phụng dưỡng cha mẹ già là trách nhiệm mà bạn nên tận lực để hoàn thành. Sau khi kết hôn, hai người sẽ cùng nhau đóng góp vào kinh tế chung. Nếu có áp lực, cả hai người sẽ cùng nhau chia sẻ. Sau này bạn sẽ không còn phải đơn độc lo toan say sở nữa. Chỉ cần vợ chồng hai người cùng nhau cố gắng thì mỗi ngày sẽ càng trở nên tốt đẹp hơn. Một gia đình hạnh phúc mỹ mãn không thể thiếu sự chèo chống của người chồng, càng không thể thiếu sự săn sóc tận tâm của người vợ. Hơn nữa, tính tình và thói quen của người vợ cũng sẽ khởi tác dụng quyết định đến khí chất của gia đình đó. Bởi vậy, việc chọn đúng người vợ dành cho mình thì thực chính là vụ đầu tư tốt nhất trong cuộc đời của một người đàn ông. Tính cách của người vợ quyết định khí chất của một gia đình tiến sĩ tâm lý học Hồng Lan từng nói Năng lượng cảm xúc của nữ giới vượt xa của nam giới Người vợ là linh hồn của gia đình Nếu người vợ vui vẻ thì toàn bộ gia đình đều vui vẻ Ngược lại, nếu người vợ lo âu thì cả gia đình đều sẽ lo âu Tính cách của người vợ quyết định khí chất của một gia đình Vậy nên, đối với một gia đình mà nói sự ổn định về cảm xúc của người vợ là đặc biệt quan trọng ở trên mạng từng có người xem thấy một tin tức đáng sợ như thế này ở Trùng Khánh có một đôi vợ chồng trẻ không biết là vì lý do gì mà xảy ra tranh cãi kịch liệt người vợ đẩy cửa xông ra ngoài chuẩn bị lái xe rời đi mắt thấy vợ mình sắp rời khỏi người chồng không chịu chấp nhận bỏ qua mà đuổi theo vợ trực tiếp chặn ở trước đầu xe Hai người giằng co qua lại rồi lại xảy ra tranh chấp rất lâu Ai cũng không chịu nhượng bộ Khi ấy, người vợ trong lúc cảm xúc kích động đã bất chợt dẫm mạnh một cái lên chân ga Chiếc xe lập tức tăng tốc, tan một tiếng Chiếc xe hung hăng đâm vào khiến người chồng văng ra ngoài và đập phần đầu phía sau xuống đất Khi xe cấp cứu chạy tới thì người chồng đã tử vong Nhìn thấy người chồng chết dưới bánh xe của chính mình Người vợ mông lung mờ mịt Thống khổ khôn cùng Thế nhưng giờ có hối hận thì cũng không còn tác dụng gì nữa rồi Một người vợ có cảm xúc không ổn định cũng giống như một quả bom hẹn giờ Chỉ cần một kiếp nổ cũng sẽ tạo thành một tổn thất không thể giảng hồi cho gia đình đó Ngược lại, một người vợ có cảm xúc ổn định là tài phú lớn lao đối với cả gia đình và con cái Hồ Thích trong tác phẩm Mẹ của tôi có viết Mẹ của tôi là người khoan dung, tính khí tốt, cư xử với mọi người đều rất nhân từ, vô cùng ôn hòa. Từ trước tới giờ, bà chưa từng nói ra bất cứ một câu nào làm tổn thương tình cảm của người khác. Khi anh trai của Hồ Thích bị phá sản, gia đình Hồ Thích nợ nần chồng chất. Cứ mỗi khi đến dịp giao thừa, trong nhà đều sẽ có một toán người tới đòi nợ. Vậy mà mẹ của Hồ thích gì để cả nhà có thể vui vẻ trải qua năm mới cùng nhau mà một câu trách cứ con trai cũng không nói Thậm chí bà ngay cả một chút tức giận trên gương mặt cũng không có Lúc nào bà cũng dịu dàng điềm đạm, bận trước bận sau Lo liệu bữa cơm giao thừa, lo liệu đồ Tết, tiền mừng tuổi, dân dân và nhiều thứ việc khác nữa Bà không hề tức giận hay buồn bực giống như chẳng hề nhìn thấy đám người tới đòi nợ kia. Đợi đến khi đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc, bà mới đi mời các vị trưởng bối trong nhà tới, rồi lại phát cho mỗi người đến đòi nợ một chút tiền mừng tuổi và mời họ rời đi. Hồ Thích từng nói trong sách, Nếu như tôi có học được một chút ít tính tình tốt nào, nếu tôi có thể học được một chút hòa khí khi đối nhân xử thế hay nếu tôi có thể khoan dung tha thứ và thông cảm cho người khác thì đó đều là nhờ có người mẹ hiền từ của tôi. Trong trí nhớ của Hồ Thích, mẹ của ông lúc nào cũng là một người phụ nữ nhu uyển ôn hòa. Bởi vậy nên mưa dầm thấm lâu, Hồ Thích cũng trở thành một nho sĩ chân chính. Có một câu ngạn ngữ phương Tây nổi tiếng Happy wife happy life người vợ hạnh phúc, cuộc sống hạnh phúc có thể thấy, những cảm xúc tốt đẹp của người vợ chính là đại biểu cho sự hạnh phúc, ấm áp của một gia đình. Người vợ có thể chăm lo công việc gia đình sẽ khiến cho cuộc sống trở nên càng phong phú. Một cuộc sống gia đình phong phú không thể thiếu sự cung dưỡng về tiền bạc và lại càng không thể thiếu sự dốc lòng quán xuyến từ người vợ. Mà phúc khí lớn nhất của một người đàn ông chính là có thể cưới được một người vợ tốt biết chăm lo cho gia đình hàng xóm cách vách nhà cũ của tôi là một đôi vợ chồng già. Hai ông bà có hai người con. Hai đứa trẻ từ nhỏ lớn lên cùng nhau nên tính cách, tính khí và các thói quen sinh hoạt đều rất giống nhau. Sau khi tốt nghiệp thì tiền lương và điều kiện sống của hai người cũng không khác nhau nhiều. Thế nhưng, kể từ khi anh em họ mỗi người lần lượt kết hôn thì cuộc sống của hai người dần dần xuất hiện những chênh lệch Người anh trai và vợ của mình là bạn học cùng đại học Cô ấy là một người phụ nữ rất hiền lành Người anh thường ngày công việc rất bận rộn nên những khoản chi tiêu thu nhập trong nhà phần lớn đều là do người vợ quản lý Bà vợ của anh sau khi đã đem tiền lương hàng tháng khấu trừ đi sinh hoạt phí Sau đó đem tiền còn dư đi đầu tư thì còn có thể có một khoản thu nhỏ định kỳ dùng làm kinh phí cho học tập, rèn luyện sức khỏe, giải trí thường ngày cho các thành viên trong gia đình Thời gian trôi qua, gia đình người anh dần dần tích lũy được một khoản tiền kha khá có thể lưu lại để dùng cho những tình huống khẩn cấp hoặc trả tiền học phí cho con trong tương lai. Trong nhà của người anh, tiền chi tiêu cho sinh hoạt đều được hoạch định rõ ràng. Không quá xa xỉ cũng không quá tiết kiệm. Cho dù thu nhập có hạn, người vợ cũng có thể an bài cuộc sống ổn thỏa đầy đủ. Cuộc sống gia đình nhỏ của hai người cũng rất hòa thuận, tốt đẹp còn cuộc sống của người em thì lại hoàn toàn khác với anh trai của mình người em cưới một người bạn đồng nghiệp nhỏ hơn mình vài tuổi cô gái này từ nhỏ đã được nuông chiều nên tiêu tiền như nước đối với tiền tài cô không mảy may có bất cứ một khái niệm nào vậy nên đối với việc sinh hoạt tự nhiên cũng chẳng có chút quy hoạch nào bình thường Tiền lương của hai người đều nằm trong tay của người vợ nhưng cô lại hoàn toàn không hề biết tiết kiệm. Cô thường gì nhìn trúng một chiếc túi sách hàng hiệu kiểu dáng mới nào đó mà quát sạch tiền trong thẻ. Đến lúc không còn tiền để ăn nữa, hai người lại chỉ có thể mặc dày tới tìm cha mẹ xin được tiếp tế. Kỳ thực, một gia đình cũng giống như một công ty nhỏ. Công ty vận hành cần có đầu vào, có tiêu hao và có đầu ra mà một người vợ thông minh giống như một người quản lý vĩ đại. Cô ấy sẽ luôn hiểu được cần phải làm như thế nào để công việc kinh doanh của gia đình có thể đạt được hương thịnh, phát đạt. Tổ tiên đã từng nói, gia đình hòa thuận dạng sự hưng, thê tử hiền thục phúc tinh lớn. Có một người vợ biết chăm lo cho gia đình thì cuộc sống gia đình đó mới có thể dần dần trở nên sung túc, các thành viên trong gia đình mới có được những ngày tháng hòa thuận tốt đẹp và hạnh phúc một người vợ tốt là một sự hỗ trợ đáng tin cậy trong gia đình nếu như nói người chồng là núi thì người vợ chính là biển núi có thể là chỗ dựa cho người ta nương nhờ còn biển có thể an ủi dỗ về lòng người nhà văn học nổi tiếng tiền chung thư tiên sinh có học vấn uyên bác hơn người thế nhưng trong cuộc sống sinh hoạt cá nhân thì ông lại hoàn toàn là một kẻ ngốc khi mới kết hôn với người vợ của mình là Dương Giáng, ông thậm chí đến cả đi giày cũng không biết thắt dây như thế nào, càng đừng nói đến các loại việc nhà như giặt quần áo, nấu cơm. Trong giai đoạn sáng tác tác phẩm Di Thành, vì để tiền trung thư có thể dồn hết tâm sức vào công việc mà Dương Giáng đã tự mình làm hết toàn bộ các việc trong gia đình. Khi Di Thành vừa được xuất bản thì danh tiếng đã ngay lập tức lan rộng khắp nơi mà trong phần lời nói đầu Tiền Chung Thư cũng đã viết. Đây là một cuốn sách mà ông dành tặng cho người vợ của mình. Vào rất nhiều thời điểm, người vợ chính là sự chèo chống ôn nhu và đáng tin cậy nhất trong một gia đình. Một người vợ tốt là tài phú lớn nhất trong suốt cuộc đời của người đàn ông. Đồng thời, trong vô thức, một người vợ tốt cũng trở thành một trường học có thể bồi dưỡng ra một người chồng tốt. Tục ngữ có câu Vô thế bất thành gia, tạm dịch Không có vợ không thể thành gia đình Một người đàn ông lựa chọn kết hôn cùng với một người vợ như thế nào cũng giống như là đang quyết định xem phương thức sinh hoạt và tương lai của mình sẽ ra sao Một cuộc hôn nhân hạnh phúc không thể thiếu một người vợ tốt như vậy Cô ấy có thể quét sạch những lộn xộn và ưu tư trong gia đình có thể đem căn nhà nhỏ của mình sắp xếp đến gọn gàng ngăn nắp có thể trong vô thức mà ảnh hưởng đến người chồng và các con của mình khiến cho họ càng ngày càng trở nên ưu tú hơn có thể làm cho một gia đình càng thêm giàu có và tốt đẹp nếu như bên cạnh bạn cũng đang có một người vợ tốt như vậy xin bạn nhất định phải yêu thương bảo vệ và quý trọng cô ấy hơn gấp bội